Và đây ạ, à, anh em có thể là quan sát rõ hơn máy được thiết kế với nền 4 bích tông kẹp nhôm sẽ rất là chắc chắn cho anh em trong quá trình sử dụng và việc ờ, thiết kế mặt bản nhôm ở trên là mặt bích thép hoàn toàn thép nguyên tấm à, không phải là thép chấp phá sẽ giúp ờ, anh em đó đỡ được toàn bộ thanh nhôm không có bị kê nhôm và thiết kế cơ khí của máy với độ chính xác và chắc chắn rất là cao và kèm theo đó là những cái bích tông của máy như là bích tông 7 motor sẽ được thiết kế làm bích tông ờ, đặc hết và motor sẽ là motor vuông à, công suất motor là 3 kW là hệ thống motor công nghệ của châu Âu và bàn điều khiển của máy thì sẽ là bàn điều khiển tiếng Việt và nó được đặt ở phía bên trên để anh em dễ dàng sử dụng hơn và thiết kế tủ điện của máy được thiết kế ngọ, nhỏ, gọn với đầy đủ tất cả các uh, cục chống đảo pha, cờ chì, áp tổng, cục khởi và rơ le à, và cộng theo đó là một bộ chuyển đổi nguồn 24V à, thiết kế rất là tiết kiệm diện tích cho nhà xưởng của anh em à, và dây điện sẽ là dây điện nội đồng hoàn toàn 100% cho quý anh chị khách hàng sử dụng à, và máy thiết kế bơm dầu vào đường đây à, vì hệ thống của máy sẽ là hệ thống motor vuông nên là máy sẽ được à, thiết kế là bơm dầu để khi mà motor vuông di chuyển di chuyển trên đường lê vuông CNC dẫn hướng thì nó sẽ được bao trơn à, và cái quá trình di chuyển nó sẽ trơn tru hơn à, không có bị tình trạng đó là bị bắt hoặc là bị à, ảnh hưởng do là bị à, khô cái à, đường dẫn khô cái đường dẫn hướng của à, motor à, và máy thì hơi trước khi đưa vào sử dụng sẽ được uh, đi qua một cái cốc lọc khí sẽ lọc sạch hoàn toàn hơi nước nó là an toàn ạ à. ở đây và như thường lệ em sẽ tiến hành đó là vận hành dòng sản phẩm Máy cắt một đầu uh, của phát công ty Factor Việt Nam với đường kính lượng cắt đó là đường kính 450 thương hiệu Wagen của Nhật Bản uh, và máy sẽ cắt định hai góc 45 và 90 độ và sau đây em sẽ tiến hành đó là vận hành test thử cho anh em được xem quá trình cắt tự do thực tế trên dòng sản phẩm này và cái mức độ an toàn cũng như là chuẩn xác của sản phẩm 让我。 đầu thuyết uh, ờ, ờ, và lượng cắt đây là lượng cắt 450 thì ở góc 45 độ và góc 45 độ đường cắt rất là sắc nét và rất là sáng không xảy ra tình trạng bị ba bia uh, và dòng sản phẩm này em đưa cắt là chưa có được khung dầu làm mát và nên có thể là quan sát đây là sản phẩm thực tế uh, và cắt trên uh, sản phẩm này là sản phẩm nhập khẩu chính hãng và nhôm cũng là nhôm nhập khẩu trong pha Quảng Đông ạ và mọi chi tiết thắc mắc về dòng sản phẩm này Dạ, là vui lòng liên lạc trực tiếp với số điện thoại phía bên trên màn hình liên lạc em like qua số 0787 291 188 hoặc là đến trực tiếp tổng kho của công ty Bách Việt Nam ở gần bến xe Nghĩa quận Hà Đông thành phố Hà Nội hoặc gần ờ, khu công nghệ cao quận 9 thành phố Hồ Chí Minh và anh em có thể là để lại đang xem video này thì có thể để lại uh, bình luận ở phía dưới video để em sẽ thông tin và hỗ trợ thêm cho web em khách hàng uh, và đồng thời nếu như anh em nào muốn tư vấn thêm thì hãy liên lạc với em hoặc là kết bạn ờ, qua Zalo ờ, với số điện thoại mà em vừa nêu trên. Em xin nhắc lại một lần nữa số điện thoại 0787 291 188 để được trực tiếp tư vấn về tất cả các dòng sản phẩm cũng như là báo giá chi tiết về sản phẩm. Cảm ơn anh em đã luôn đồng hành cùng với kênh video Making Young Factor trong suốt thời gian qua. Xin chúc quý anh em thật nhiều sức khỏe. Xin kính chào và